ngược thời gian để cho anh thấy quá khứ ngọt ngào ngược thời gian để cho anh thấy em vẫn bên anh vẫn hằng đêm gọi con cho anh với những giấc mơ đôi ta không rời mà tại sao giờ em đổi thay đã khác xưa rồi mà tại sao vì ai em đã quên anh mất rồi Chẳng nước mắt rơi cho tình yêu bao ngày giờ dễ như mây khi người quay lưng nói chúng ta không hợp nhau thì anh hãy xem như là chuyện tình ta chỉ là một giấc mơ có bao giờ kim đồng hồ quay ngược để đến nơi xưa đôi ta đã hẹn ước để nhắc cho anh rằng em của hôm nay đã đổi thay nhiều lắm được thời gian để cho anh thấy quá khứ ngọt ngào được thời gian để cho anh thấy em vẫn bên anh vẫn hằng mơ về một hạnh phúc với những giấc mơ đôi ta không rời mà tại sao giờ em đổi thay đã khác xưa rồi và tại sao vì ai em đã quên anh mất rồi chẳng còn yêu anh như ngày xưa đôi ta có nhau cho dù khó nước mắt rơi cho tình yêu bao ngày và sẽ như đây khi người quay lưng nói chúng ta có hợp nhau thì anh hãy xem như là chuyện tình ta chỉ là một giấc mơ có bao giờ tim đồng hồ quay ngược Về đến nơi xưa đôi ta đã có nhau thời gian để cho anh thấy quá khứ ngọt ngào ngược thời gian để cho anh thấy em vẫn bên anh vẫn hằng mơ về một hạnh phúc với những giấc mơ đôi ta không rời mà tại sao giờ em đổi thay đã khác xưa rồi và tại sao vì ai em đã quên anh mất rồi chẳng còn yêu anh như ngày xưa đôi ta có nhau trôi vẫn hằng mơ về một hạnh phúc với những giấc mơ đôi ta không rời mà tại sao giờ em đổi thay đã khác xưa rồi và tại sao vì ai em đã quên anh mất rồi chẳng còn yêu anh như ngày xưa đôi ta có nhau cho dù khó nhau hãy đến nơi đây hãy nắm đôi tay hãy cùng khúc bay chào nhau đắm say chào nhau ngắt gây ta vui đêm nay điệu nhạc hay hay âm thanh bay bay ta cùng xoay xoay ai vui đêm nay xin hãy giơ tay ta cùng lên mây